Oh. bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, khu vực Bản Cài thuộc xã Sơn Na, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hôm nay thì uh, Giang xin chia sẻ với mọi người về một cái đám cưới của người đồng bào dân tộc Thái Trắng nhé. Uh, ờ, trước mặt à, các bạn để ý là cái dạp đám cưới của nhà trai. Rất là đẹp, hoành tráng luôn. Vâng, chào anh em nhá. Đây, nhà chú rể ở đây mọi người nhé, cũng là đám cưới gia đình nhà cháu mình thôi. Ở phía dưới này thì mọi người cũng như anh em đang uh, mổ trâu thứ này để uh, ghi hình cho mọi người xem để anh em uh, mổ trâu nhé món gì đây anh ờ, đang à tiết canh à ờ, à đây là trồng tiết canh này đúng không ờ, ôi tiết canh trâu đang khó rất là hồng hào nghe nói nhà nhà trai là 120 mâm rất là to luôn cỗ ngày mai rất là to à, mình kia thì uh, à, đang thấy là mọi người đang mổ trâu rồi Ồ oh, đây có một cái suối khá là đẹp luôn View rất là đẹp Suối rất là mát đấy Tiếc là cái cầu này bị gãy này Không có mai uh, rước dâu làm nào Ồ oh, Cái canh uh... À, à đây à Đây bố chú rể đây Đấy, áo xanh nhá à, Cái này cái gì món gì anh à, Món uh, xỉu Hôm nay là làm bao nhiêu mâm con 50 ngâm Hả? 50 ngâm 50 ngâm tối nay Ngày mai là chính thức là bao nhiêu? 120 ngâm Ấy giờ đấy Đúng là dự đoán chính xác luôn <laughs> Anh em đang mổ chỗ này anh Ở phía bên này à, anh em đang mổ trâu Chú rể vào mổ đi Đây anh em đang mổ trâu Ô con trâu này bao nhiêu đây? bảo giá Ờ Cái này là, là, là mổ bao nhiêu đây con này? 24 24 triệu Ấy giờ to đấy nhờ ô bị sao đấy anh ơi ôi rồi đang đang ờ, ý là thúy này ờ, ngã xe máy này có uống rượu không đây rơi ra xe vào đây mấy thanh niên kéo vào cái rồi anh em ờ, đang mổ cho đám cưới lại lại ngã xe máy này hỏng rồi hỏng hỏng, hỏng hình rồi anh em đưa lên xe đi chết rồi giật mình mình nghe hùng một cái không biết gì luôn ủa có đau không có đau không bên sang bóp bên sang bóp hả ôi giời ơi nguy hiểm quá nguy hiểm quá cơn bên sang bóp cơn bên sang bóp Người có sao không? Có chồng người thôi Phía bên dưới thì ờ, anh em đang ờ, khanh trâu lên rồi Đấy Anh em mổ rất là nhanh luôn đấy Con này chị em phụ nữ ờ, đang làm cái gì đây? À Phụ nữ đang rửa rau, xếp bát, rửa gừng nhà chú rể Nhà sàn đẹp đấy, nhà sàn nhà chú rể rất đẹp luôn mọi người nhá Đấy, đây là xe bò Xe bò chở ai nhá Wow, ờ, trời Thịt trâu, thịt trâu Thịt bò đâu Thịt trâu, thịt trâu để cho mọi người xem qua nhà chú rể cũng nhà, nhà cháu mình thôi Đấy. Đấy. Chú rể thì mai mới à, ấy cả À, đây có món gì đây À, cái này là lá rong lá rong các chị ờ, đang gói lá rong cơm mai chuẩn bị mai cố chính mà Nhưng mà cố phủ ở trên tây bắc thì người ta ăn to hơn nhiều bên này là ờ, bắt đầu chị đang làm những cà rốt đây những cà rốt wow cà rốt quả to chưa uh. to ông nào ừ. À bên này có một chị gái xinh gái đang à, làm giò đây này À Chị làm cái giò này thì uh, bao tiền một đấy này Bao tiền một lấy một à, một, cái giò này này 25 nghìn 25 nghìn à Đây phía bên này thì uh, cho mọi người cùng xem nhé Đang uh, luộc món ngan hay sao ấy. Đấy, rồi ôi, chào các bác nhá, anh em nhá Đấy, anh đang uh, nhổ lông an, lông gà Chị em bên này đang uh, nhổ lông gà Ôi, đi hỏng đi, mi thùng ngân uh, ông Huynh con à Cài con đấy Ấy dạ, cài con là có nghĩa là à, Cài con tiếng tái uh, tiếng Kinh dịch ra là khỏi phải nói Cho làm giò nó phải như này đâu như nào anh quảng cáo này đây thịt trâu nó phải tươi gió anh đạch này, anh nhìn em nó nhảy trâu giật như ờ, giật điện này như giật điện đúng không như giật điện luôn anh ạ anh là chuyên gia về mổ trâu à hay nào em chỉ phụ đây đây chuyên gia mổ trâu là cái ông này này à. đấy ai giờ anh này à em đang ờ, học anh ạ à, à đây à? à không nhìn anh ờ, biết được tay nghề là cao người anh to béo khỏe à, nhà anh ở ngay ngã ba ngoài này thôi trên à, đầu à đây à trên làm đầu bếp anh ạ à. cái thằng cái mà lùn mét đi nào không có lùn đi không có lùn đi này cái này hơi treo đấy nó hôm nay anh quay phim à? Ừ. Ờ, yêu chắc có nhiều mà có chưa có lùn mới ra. Ờ. Quá chèm nó nhớ nè. sao đấy anh hỏi ờ, cho em mà cái này phải có lùn không? Để nó chưa lùn đấy. Ừ, quá ngon này này. Là gì nhá nhở, Còn nó cái cái cái bì nó lột ra ấy là bà cóng lùn đấy và trong này là không phân nha ở <laughs> trong này là có phân Ui, nó thổi bóng cái, tao mất nó đang nè, pìa đúng không chiều nay làm pìa đúng không anh yêu Đấy. Giang chia sẻ với mọi người là trên đồng bào Thái Tây Bắc người ta thích nhất là món pịa và cỗ phủ là cỗ ngon nhất mà ăn to lắm mọi người tối nay ấy Ờ, đúng lắm, làm món pịa chứ Đấy, món kia đấy cái này. Đây đây, món kia đây. Phải nói là không có không phải è. Bình thường uh, tiếng Kinh mọi người hay nói là cứt non. Bịa. Này gọi là đuôi trâu. Đấy. Đuôi trâu đuôi không? Đuôi trâu này là món gì nó ngon nhỉ anh nhỉ? Trâu này nó sổng lôm thôi. À, sổng lôm. Sổng lôm thì uh, có nơi gọi là lá viến váy. Bên trái là một sống lum lá kia người ta uh, ờ, đó kéo váy thôi Đấy. nó chua chua ấy ngon lắm mọi người ạ này sủng lồm hoa là lá me đấy đúng rồi view đấy rất là đẹp luôn mọi người ạ chưa gọi là nhà chú rể mà gần suối nhá anh em đến đây giúp là view rất là đẹp tiện là mang mọi người ra đây để ờ, ấy luôn để làm thôi ừ. đấy cơm cá tắm suối cái suối này nó chảy từ ờ, khu vực uh, suối nước nóng này mọi người ạ suối quáng này chảy về đây đấy anh em đang uh, giúp nhau buổi chiều nay rõ ràng trong bốn chân và hai chân có thể vua bác lại và phía bên trong này à, chắc là chị em phụ nữ đang bắt đầu à, làm chín canh rồi đấy có món nào chín chưa nhỉ? chưa à? à bên này là có món chín là thấy khói khói đây rồi đấy, món giò này gần được hết chưa anh 50 cái đúng không à đây à à điện yếu à chắc là đang tải loa bên kia bên nhà trai thì chắc chắn là sẽ làm to nhà gái Đấy, bây giờ mọi người đang bắt đầu là anh em là xẻ thịt này lọc xương ra xương này xương ra xương này thịt ra thịt này Ờ, món pía ba cầm lớn à? À kia kia pía đây. À? Cái pía kìa. Ăn pía hả nó có cân? Ừ, đây pía đấy mọi người xem. Ai giờ cái này. món luộc Đây cái món này là món đặc sản mà ngon nhất ở trên Tây Bắc đấy là cố phụ buổi trường ngày hôm nay phía bên này thì à, sẽ là món nướng lợn nướng đang xiên các chị đang xiên đúng rồi nhìn hấp dẫn đấy nhớ chi hu à đó là à, thịt xiên lỗ các chị à, đang hái rau thơm rau thơm này thì có những cái à, rau đây này bình thường ở đây cái đây là rau kinh... À, kim kinh giới kinh giới gọi là kinh giới ừ, cái này là kinh giới tiếng kinh tiếng thái thì uh, hôm uh... chưa có chưa tiếng thái là khác cơ tiếng kinh là kinh giới rồi ờ, qua là hổm lang đấy hổm lang ừ. Ờ. điều đó là bún chó bún chó đúng đúng đấy nhưng mà tiếng thái thì không phải là kinh giới đâu nói chung này nói chung là mình mình phải à, biết thì mình mới dám nói chứ còn không biết thì ra không nói được còn tiếng kinh thì mình biết đây có những cái rau lạ lạ rằng biết hết mà đây là món măng khô nhé mọi người nhá cái này măng nứa này nghĩa là bà con mang về người ta sẽ luộc sau đó người ta trần thì uh, đấy là măng khô mọi người sẽ hầm với uh, là xương lợn đây cái này rất là ngon ở trên giang thì người ta bán khoảng không biết là bao tiền một cân không, không rõ đó. nếu mà người mua thì có thể là liên hệ cho giang để giang uh, ship cho mọi người đấy, măng khô cho này đây là mồng bào tự người ta làm được đấy đám cưới nào phải có cái này thịt nướng Bà Nam ơi, thịt nướng Tây Bắc Bà lưới đi Thì kéo đi Kéo đi Kéo đi Đến đâu, đến đâu Kéo hai ủng ra chỗ cái à, cầu thang mình ghi hình cho mọi người cũng xem là, là chú rể nhá một chút ở vị trí ở vị trí đây vừa lên nhà cho mình cũng xem cái này ờ, lên cầu thang nhà chú rể này dưới là có hai cái tủ lạnh rất là to đây nhà chú rể cho mọi xem nhé à, cầu thang này là dạng thế là có thịt trâu đây rồi những cái cầu thang mà nhà chú rể này thì ờ, lát bằng đá hoa rất là đẹp trên này có một cái lan can khá là rộng nhìn ra này nhìn ra bên nhà chú rể là có một cái view khá là đẹp luôn đây bờ suối đấy chỗ mọi người mổ trâu ấy mọi người vẫn còn đang làm ở dưới kìa rất là đông luôn à, thủ tục lễ cưới của dân tộc Thái thứ nhất là phải có cái buồng cao này không không để thiếu được thứ hai là cái này là háp là háp này là háp có cá đây hấp này là hấp cá này cái này là phong tục uh, dân tộc thái trắng đấy nhá bốn hấp này với lại bốn ống này ống này là ống uh, ống bằng thịt này cái này thì ống bằng thịt còn cái này là kẹo bánh đi sắp mâm sắp mâm ra để uh, mời các cụ uh, các ông các bà ở bên họ nhà gái còn cái này là thủ tục uh, cho ông bà ngoại này cái này thì sắp mâm ra thì phải có vải đỏ này để che mâm này Còn cái này là tất cả là thủ tục lễ uh, mâm lễ để uh, thắp lên bàn thờ này Cái này là hai gói uh, dầu này bốn uh, gói dầu này mỗi uh, bàn uh, cúng ấy là hai gói cái này là hai thẻ hương này cái này cũng đồ uh, cúng đồ ấy để uh, thắp hương báo cáo gia tiên hết đây này bốn dầu bốn câu ừ, bốn à, ơ bốn dầu bốn vỏ bốn à, gói thuốc lào đấy tất cả thủ tục này là chia ra làm hai hai hai lễ bàn thờ vâng nên bây giờ lại phải xếp vào đây lót lá tử tế đủ đây lá về đủ cái này là mai là ai là ờ. thánh nhà cô có để à, cho người biết không cái này là những người đi làm giúp bên họ nhà gái gái anh đi cùng đi cùng đoàn ừ. Ờ. đây cái này thì bây giờ phải xếp hết tất cả những cái này còn có gói cơm này có một đôi gà này lên tổ tiên xong là lúc ấy thì mình mới trình bày à, báo cáo gia tiên mới trình bày với à, các cụ các ông các bà ở bên họ nhà gái ờ, lúc ấy à, đến giờ đẹp thì mới được xin dâu về nhà ừ, đúng thế đấy đấy là của dân tộc người thái <laughs> còn dân tộc thái đen thái khác thì không biết đấy cái này là của thái trắng vâng đấy mai là cô là bên nhà trai đúng không vâng mai là đại diện bên à, họ nhà trai đi đón dâu vâng đây hiện tại thì uh, bên nhà trai đang chuẩn bị uh, chiều và sắp xong rồi mọi người chỉ cần một tiếng nữa thôi là người sẽ làm xong sau đó thì sẽ mọi người sẽ ngồi mâm bên kia là cái món pịa này mọi người vớt ra món pịa đến giờ đấy thì uh, Giang lại tiếp tục ờ, ghi hình cho mọi người cùng xem buổi tối ngày hôm nay nhá Cô như thế nào lời cho chú rể Nhất dạ. Nam xin được gửi lời mời trân trọng nồng thắm nhất tới toàn thể các cụ công các bà chúng ta đã đến hoặc đang đến đứng trước cổng hôn trường cưới trong buổi chiều thật là đẹp trời những buổi chiều ngày hôm nay rất vinh dự cho gia đình nhà chú rể Nhất Nam được tiếp đón toàn thể các cụ công các bà cô dì chú bác cầu mợ mất những quãng thời gian thật là bằng ngọc ý nghĩa nhất của mình để cùng nê nước tề tiệu đông đủ trở về với khuôn viên hôn triển cưới gia đình nhà chú rể Nhất Nam thay lời cho chú rể đưa lời mời cho ông bà cần đưa một lần nữa xin được lời mời chân thành nhất tới toàn thể các cụ công các bà nhất là bà con lối xóm cô dì chú bác anh em nội ngoại hai bên bốn họ của gia đình nhà bà Cần Nưa đã cùng tề tiệu đông đủ trở về đây có những lời chúc thật là tốt đẹp nhất chúc mừng cho gia đình nhà ông bà Cần Nưa trong buổi chiều tối ngày nay đã dựng dạp và nấu cơm tiếp khách đón tiếp toàn thể các cụ ông các bà nô nức trở về đây để cùng ăn mừng chúc mừng cho cô dâu và chú rể một lần nữa kính chuyển lời mời của gia đình trân trọng kính mời toàn thể các vị biểu khách quý toàn thể cô dì chú bác của vợ chúng ta hãy cùng nhanh chân sau bước hơn nữa nô nức trở về với quân viên tư gia của gia đình nhà ông bà cần nữa cùng kịp thời tham dự bữa tiệc liên hoan ăn mừng chúc mừng cho cô dâu và chú rể một lần nữa xin được kính chuyển lời mời của chú rể Nhất Nam xin được trân trọng và thân ái kính mời Đây mọi người nhá, bây giờ thì uh, Giang sẽ vào uh, chung vui cùng mọi người vâng, Cho mọi người xem là buổi chiều nay cô phụ là có những món gì ngon Đây thì uh, hiện tại là khách uh, của uh, chú rể là vẫn chưa đến hết đâu nha mọi người nhá Còn một nửa đó Buổi chiều nay thì uh, 50 mâm, ngày mai cô chính là 120 mâm trong này thì à, các bác à, các cô anh chị là anh em là mọi người đã đến rồi đây là những mâm thanh niên bên này thì à, các bác già đang ngồi mâm bên này Ni món nào nó có đây đây là pia nhé mọi người đặc sản ngon nhất của người thái này đấy là làm một miệng to xuống, à mi chèn bớt là con số chén mày đây thì ờ, Giang cũng giới thiệu cho mọi người luôn đây là toàn các bác ờ, các chú ờ, ấy đâu nhà mình đâu không có ai lạ cả vâng đấy <laughs> để mời các bác một chén để chúc các bác mọi người là mạnh khỏe vào chiều tối ngày hôm nay đây là có thịt gà đây, này. đây là long lau đây này à, tiếng kinh là tiết lụa hoa đấy tiết lụa hồng đinh nhở thì cũng là ngày vui của Ờ, đứa cháu thì cũng ờ, chúc tất cả các bác à, ông nha ờ, anh luôn mạnh khỏe nhá đó nữa có nữa ăn ông nữa ai da rượu này nặng đấy mọi người ạ à, năm mươi mâm nếu mà mình là chú rể thì uh, mình cũng không đi nổi đâu thế là mình uh, đi uh, chúc uh, các bác lớn tuổi uh, mọi người uh, một chén này còn thanh niên thì uh, là chơi ờ, cả đêm được nó luôn nhá đó ai chèn lẩu làm mát chúc nè ờ, nói chung là đám cưới người thái thì mọi người phải uống được rượu không uống rượu như giang là chỉ đi uh, bài mâm các bác thôi ờ đúng không 50 mâm mà đi 50 chén thì cơ mà lưu lô lưới à, đi được á đi đâu luôn rồi quen đâu nó nọ à, mời bưng à, lung nọ à, có là hảo hàn đây à, cốc cái là lục công lan nữa này vui à chúc các bạn à đúng rồi à nó luôn đó à cái này là mẹ của chú rể nha mọi người nha đang bắt đầu đi mời khách là dùng bữa tối chiều nay cô phụ đấy nhưng dùng đang lung đó cho mọi người xem hết toàn bộ đấy nhá cổ tay cũ rất là to luôn 50 mâm nhưng mà vẫn chưa ngồi hết đâu mới được khoảng uh, chừng uh, à, 30 mâm thôi Thế ra nghĩ là 30 mâm ở ngoài kia là còn 3 hàng, hàng nữa 15 mâm nữa Thế được có 35 mâm 15 mâm à, nữa để mình ngồi kín được Nói chung là toàn uh, các cô gì uh, bác thì mình là người quen thôi chứ không có người lạ cả. Mai mới là cô chính cơ ngày mai thì mình mới chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cô chính à, những cái ờ, giây phút mà đi ờ, rước dâu có cái gì hay hay thì Giang sẽ chia sẻ sau cho mọi người tối nay thì Giang sẽ đi mời một người một ít rượu là bên kia thanh niên rồi sang uống thanh niên chén sao vậy ờ yeah. nó bây giờ liều nó anh đó nó anh năng cao vậy bây giờ liều chia sẻ sau nữa mà phải đi các bác hết đó còn uh, là vâng, so chén lão nọ kính già yêu trẻ và đứng đắn với phụ nữ mình phải đi mâm già trước thanh niên cho kia quay nha quay kỹ rồi nha bơm đại ca mà ca giờ yêu trẻ người ta phải ờ, người già trước chứ ờ, chứ không vâng. phải là thanh niên trước được ờ. còn gái sinh thì kệ thôi xong không quan trọng cháu nhỉ không quan trọng đâu nếu mình làm như thế thì sẽ rất là khó khăn còn sang đây thì chúc tất cả các bác là đám cưới Ôi, làm nửa chén cũng đi nhiều vòng mà nhiều vòng nên là cứ thoải mái các bác thì cứ ngồi à, nhá Nên Chạy răng vào Lúc nào là mũ cũng phải ờ, vắt ra đằng sau Mời ờ, các bác anh nhá Bây giờ Hiểu rất là mặn Tay lành quá sắp tay Rồi, khỏe anh nhá Ngày mai mới là bữa chính sẽ ghi hình lại cho mọi người Khỏe anh nhá ờ. Sang bên này là thanh niên để giao lưu mọi người nhá Giang thì không phải là đi tiếp khách đâu nhưng mà Mình đi là mình thích giao lưu với những à, anh thanh niên đẹp trai đây giao lưu mâm à, của anh em si rất là hay nó anh nói rất là hay 40 rồi em cái gì caramel nào đây rót rót chưa rót đầy chưa không ờ, mời ờ, cảm ơn uh, ờ, có nãy là em là anh này là em chi hay đấy nghe phát là hay cực kỳ tuyệt vời luôn Rồi. anh đài làm miếng đi thử cho nào thử cảm nhận của anh như nào ngon không Mọi người biết này đây cũng là anh trai mình thử đi chết khét đấy nhờ Ủa. Ủa, thằng chị em phụ nữ thằng chị em phụ nữ đấy Ủa. Không. Vâng. thằng chị em phụ nữ thằng chị em phụ nữ làm chén nhờ mời luôn cả ba mâm đi Ồ. là làm pia hả? Chín con đi. Uống hai chén, ba một hai Thôi Thì chị à em đi bên kia là 8 chén rồi bên này thì chúc à, chung Uống chưa còn đếm được nữa thì à, ăn thua gì Thế nó mới khổ Tí nữa nó khàn ròng cái là nó không nói được nữa Lưu lô Đấy Đó là các chị chúc các chị thôi Chúc các chị là mạnh khỏe thôi Vâng Chúc phóng viên cái đó nọ Chúc phóng viên cái đó Tài nó đấy mì mì nào mì mì thế ui à à nó mì nữa ô cho là vâng là ý mà chuỗi ờ, có cần có vả đấy quá tuyệt vời thế còn á làm luôn đi chị vâng, Khảo năm con nữa, ờ. Khảo rồi con đã, Khảo nên năng tăng đấy, tí. khảo Phòng nào lung? Răng đâu? ơi, ừ. Ôi, chàng trao con à? Răng đó. Ăn à? Bên này thì ờ, nhà trai, bên này cũng có ờ, mấy mâm đấy. Bên nhà gái hiện tại là cũng đang bắt đầu nhé mọi người nhé. Ở trên này thì các bác ở trên này là đa số là buổi chiều nay là các bác là ngồi nói chuyện để ngày mai là cô chính mà Đây. tối ở trên này là mấy nhá ở phía dưới dạp thì không nói là phía bên trên này nữa nhá rất là nhiều các bác ở trên này rất là đông à, làm chén nhở xin ờ, một chén rượu ấy là ờ, chúc sức khỏe cô dâu chú rể dạ. hôm nay không thấy cô dâu nhỉ cô dâu ở nhà à thế à à mai mai mai Ủa, chết rồi dạ, thấy là các bác lớn tuổi trên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mâm Ở dưới là 35, 45 Khách vẫn chưa hết hả hay làm youtube kênh youtube là trang tv đó đây là bạn bạn ờ, của cháu à? Oh. Bạn là bạn làm cùng với mình không? Oh. Ờ, ngày xưa đúng không? Ở bệnh viện. Còn bây giờ Nam nó không làm bệnh viện nó phải chuyển sang iPhone rồi. Pro 14 rồi. Có thì hôm nay là cũng là bạn của Nam thì cũng không giới thiệu nhiều thì ờ, anh cũng chỉ là thằng bác số vaccine thôi nên là mong ờ, em thông cảm nhé trên này hơi tối mọi người nhá ở dưới thì ờ, đi giao lưu được 20 chén là 20 mâm Ú, mệt quá Thế đây là một hai chén nữa thì không biết mai mới là bữa chính à, chúc khỏe bọn em nhá chúc mọi người luôn thành đạt thành công nhá chúc nam là trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long nhá răng thì long thì lợi ở lại nhá ừ, chứ không Giang đi mà lợi ờ, ấy là xa nguy hiểm lắm nổi thôi nhá có mối nào nổi luôn Đấy, hiện tại thì ờ, các bác ấy cũng đến ờ, đời hiện hiện tại thì uh, ờ, các cô các bác anh chị cũng như là tất cả bạn bè thân hữu gần xa của cháu Nam cũng đã đến đầy đủ rồi thì uh, buổi tối hôm nay thì uh, chắc là Giang cũng uh, xin phép khép lại cái video của Giang ngày hôm nay để thôi xin chúc tất cả mọi người xem video có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc và mát bên gia đình người thân nhé chúc mọi người luôn thành công và thành đạt trong cuộc sống thế hết mọi người ngày mai thì Giang sẽ ghi hình nhiều hơn cho mọi người cùng xem về cái uh, lễ đón dâu và đưa dâu ở bên nhà trai và nhà gái để cho mọi người xem tổng thể nó uh, rõ hơn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé